Ok, thank you. Đây, đây, đây là quê hương của Cano Đồng Nai. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 2020 à, Sài Gòn Bar Shop à, đã hỗ trợ à, một à, số nhân viên của ngân hàng à, đi cắm trại từ Sài Gòn ra Hồ Trị An đừng mở ra nữa không mở ra này em và mọi người một đường nhảy chung với nhau ờ, đứng vô độ mở nhạc với viral đấy bây giờ chỉ bay như thế này mình nhạc tiktok á tùy cái nhạc nhạc đó mà em dạy mọi người một điệu nhảy chung với nhau á